nên phải tổ chức nhau để kiếm đường giải phóng và hội nông dân là một kết nền đất mạnh của nước ta cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng ta tôi đã vào hai cái bộ này đấy thì có thể nói là lần đầu ba miếng này làm được một tập một có bay tạo thì hiệu quả kinh lắm à. cái thanh long có có ra không? Dạ.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 nói là người nông dân dùng cái này là cân đối với cái trồng cho nên khá bị sâu bằng và tạo ra cái nông sản phẩm an toàn và đồng thời là nâng cao năng suất trên cây trồng để bắt tay cái sản phẩm này là cho cây trồng đây là cái chị ơi chị chào các bạn dùng cái chế phẩm và cái con của mình để sản xuất ra nó đạt được dùng cái con mình là trái bự thế này dạ dạ thưa, thưa, thưa. dạ thưa anh là ừ, sản phẩm trên cái gian hàng này là bao gồm sản phẩm của ba miền bắc trung nam ạ à. ví dụ như là bưởi da xanh này là của đồng nai của đồng nai này dùng cái sinic tân phát này thế rồi cái ờ, đu đủ và cái cưới tiêu hồng này thì ở miền bắc này đấy thế rồi thì ờ, có ổi trong cái ăn tạo cho anh gì đó như là cái trái quýt quýt đường quýt giấy thì nó rất là ngon và những cái trái cam xoàn ạ cam xoàn là dùng cái dây hả chanh dây này là bên bên sóc trăng và những cái trái không dùng dùng cái xí CDN xin trân trọng kính mời đồng chí Tháo Quân Sùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lên trong huân chương lao động cho các nông dân tiêu biểu xuất sắc. với tất cả các đồng chí là trong nhiệm kỳ này chính phủ đã cùng hiệp hội nông dân Việt Nam tổ chức đối thoại ba miền trong bốn năm gần đây và tập trung chỉ đạo để phát triển kinh tế nông thôn quan tâm nâng cao đời sống của người nông dân tăng số mặt đó là quy hoạch và tái cơ cấu sản xuất đó là đẩy mạnh công nghiệp chế biến trong những kỳ vừa qua chúng ta đã xây dựng 60 nhà máy chế biến và trong năm 2020 chúng ta đã xây dựng được 12 000 à, 12 nhà máy chế biến với cái lượng vốn mấy chục gần 50 nghìn tỷ và chúng ta đã cố gắng tìm những thị trường xuất khẩu mới trong đó có những hiệp định thế hệ mới như CPTPP, EVFTA mở rộng một không gian lớn hơn để nông sản nông dân chúng ta được đưa đi nhiều nước giải quyết đầu ra cho nông nghiệp. xanh của uh, nhà ông hộ ông Nguyễn Đức Ngọc Hùng ở Đồng Nai chúng ta bóng trên tân bác Bắc Giang là cho trái to trọng lượng lên khoảng độ 2 cân đến 2 kg cho đến 2,5 kg trên 1 kg và sản phẩm của chúng tôi còn có như là huyết đường cam xoàn của hộ nhà ông Lê Đức Thọ mới ở huyện Phú Đốc tỉnh Bình Phước dùng con món chili cân bắc giang à, cho một cái hương vị rất là ngọt thơm và à, đặc biệt là đây là những sản phẩm sạch à, mua thì có bán các bạn ạ các bạn ăn thì thoải mái và sản phẩm của chúng tôi còn có dư chuột à, cũng như là đu đủ à, Đài Loan miền Bắc thì có như là đu đủ Đài Loan rồi thì uh, vui chuột rồi thì cười diễn ra xanh và vâng miền trung thì có cầu hải nam nó mẫu rất là đẹp và to ăn rất ngon đặc biệt nam em đứng sang bên này em đứng sang bên này xinh thế không đứng sang anh đủ ngay lúc khi mà sản phẩm thì cũng rất là ngon ạ trái cây nó rất đậm đà đúng không và có ai kéo vào luôn đây là một cái sản phẩm sạch an toàn vệ sinh thực phẩm rồi rồi em xin mời chị ạ mời chị vào ăn đi ạ vâng kiểm tra tiếp theo gì ạ vâng sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay ờ, còn có như là anh anh nghĩ là cho cùng một, một trái sầu riêng cho cùng một trái sầu riêng cho cùng một trái một trái sầu riêng có sao đâu

風に。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 Vâng Vâng, để tí nữa chúng em sẽ xếp và Sầu riêng sạch luôn đấy ạ, 9 cây ạ 咱俩。